Xin chào tất cả anh em Ngày hôm nay tôi uh, sẽ thiệu cho anh em để cho anh em làm tay cái em đi uh, chơi tài xỉu, đánh tài xỉu đi uh, lắc tài xỉu bịp ở các sòng các sới để luôn luôn dành cho anh em cái tỷ lệ chiến thắng và cái độ hiệu quả cao cho anh em khi anh em ra sòng sới chơi anh em nhé thì cái bộ sản phẩm ngày hôm nay mà tôi uh, muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ đồ chơi một tài xỉu 2020 anh em nhé thì anh em cũng đã biết được và cũng không còn xa lạ gì về cái bộ môn tài xỉu 2020 này nữa rồi đúng không em thì à, những em mà đã từng sử dụng qua cái bộ môn tài xỉu 2020 này rồi thì chắc hẳn là anh em cũng biết được cái độ hiệu quả mang lại cho anh em và tỷ lệ chiến thắng mang lại cho anh em là như thế nào anh em nhé thì sau đây tôi sẽ giới thiệu cái bộ tài xỉu 2020 này đến cho những anh em nào mà chưa biết hay là đang có muốn đang có ý định muốn sở hữu cho mình một bộ hột uh, ưng ý để uh, anh em có thể ra sòng giới anh em chiến đấu anh em nhé thì cái bộ hột này hoàn toàn là không tăng không tích anh em nhé tôi sẽ test luôn cho anh em nước muối thì nổ của anh em Đó. hột nổ rất là đều anh em nhé không nặng bất kỳ kỳ mặt nào khi anh em vớt hột thì anh em à, rửa qua bằng nước tránh cái tình trạng là nước muối nó bám vào mặt hột nó làm bộ hột của anh em nó bị nặng anh em nhé lắc sẽ không được đi đúng như cái tỷ lệ mà bên tôi đã làm anh em lau khô dọi đèn luôn cho anh em này cực kỳ là trong anh em nhé đúng không ạ bao cho anh em ăn thua chảy hổ luôn Đó, thì lâm châm thì hoàn toàn là không hít Đó, nắp chén rượu luôn toàn là nắp chén hỗ trợ anh em nhé đúng không ạ lâm châm thì hít rất là khỏe đúng không em Đó, thì ờ, khi anh em sử dụng cái bộ tài xỉu 2020 này để anh em đi chơi ở sòng sới thì ờ, cái tỷ lệ của bộ hột này sẽ ra cho anh em nó chính là 5 năm bộ hột đi đều sẽ tài sẽ xỉu cho anh em anh em nhé đó, thì tôi sẽ test luôn cho anh em cái ờ, tỷ lệ đi đều của bộ tài xỉu 2020 này đó 662 đúng không ạ tài đó xuống xỉu luôn đúng không anh em 532 đúng không ạ đó tiếp tục lên tài tiếp đúng không ạ 445 anh em và anh em để ý là bộ hồn tài xỉu 2020 này của cơ sở bên tôi nó ra cho anh em uh, đôi rất là nhiều anh em nhé để nó chờ lên chén bão anh em ạ đó, cái chén, bão rất là cần thiết cho anh em khi anh em đi chơi đúng không ạ tiếp tục test cho anh em đó xuống xỉu đúng không ạ bộ hột đi rất là khôn nha anh em nhé tiếp tục test cho anh em thêm vài chén nữa nó lên tài luôn anh em thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái ờ, cách lắc độc quyền của bên cơ sở bên tôi đó chính là cái cách lắc giữ tài giữ xỉu anh em nhé đó khi anh em nhận hột của bên tôi ấy, thì ờ, bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc này để anh em ờ, đi chơi ở sòng sới anh em nhé đó vẫn là tài đúng không ạ giữ tài luôn cho anh em nhé đó 551 tiếp tục lại là tài tiếp nha anh em nhé đó 553 vẫn là tài của anh em đó, tiếp tục vẫn là tài tiếp đúng không em đó giờ tôi sẽ thử xuống xỉu giữ xỉu cho anh em thêm vài chén anh em nhé đó xuống xỉu luôn đúng không anh em giữ xỉu này đó, đúng không ạ tiếp tục lại là xỉu tiếp 225 đó đúng không ạ 441 rất là xỉu anh em nhé đó đúng không ạ 442 đúng không anh em rất là hiệu quả và chính xác anh em nhé test cho anh em chén cuối cùng đó thì chén này nó là chén phản anh em nhé khi anh em à, lắc không đúng cách thì nó sẽ nảy lên cho anh em những chén phản thôi anh em nhé thì anh em cũng biết được rằng là không có bộ đồ chơi nào hiệu đồ hoàn toàn chính xác là 100 phần trăm anh em nhé thì vẫn phải có chén phản cho anh em thì chén phản này thì anh em bắt buộc là anh em phải chịu anh nhá đen mình chịu thôi Đúng không? thì ngoài cái bộ tài xỉu 2020 này ra thì bên cơ sở bên tôi còn có rất nhiều các loại đồ chơi chuyên về à, dòng tài xỉu bịp này để dành cho anh em để anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn có tỷ lệ chiến thắng anh em nhé anh em có nhu cầu được uh, sở hữu bộ một này thì anh em uh, liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình anh em nhé thì cái video ngày hôm nay tôi làm đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn anh em nhé